bao ngày trong mong mong đợi giờ về thì không lẻ loi mình ra một bóng bước cứ bước không hiểu quay đầu thì ngàn phù lên vây thu hồng trần hôm nay gió quá ai yêu không thể giải bày gọi người ra đi vì đã ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại nói đi em sương gió trong người oan trái